Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh Chú chào con à, Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến à, Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Thơ Em đang làm bác sĩ ạ à. Làm bác sĩ hả? Dạ Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành... À? Dạ em làm ở Cần Thơ À mình lên đây tham gia chương trình thôi Dạ em Bác sĩ à, chuyên khoa gì? Dạ em à, chuyên khoa sản ạ à. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được một năm ạ à. Mới được một năm Rồi mời bạn trai giới thiệu dạ em em chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ à. em tên là Nhân năm nay em 28 tuổi hiện là giáo viên trung học phổ thông một bên là giáo viên một bên là bác, bác sĩ. sĩ được đấy em quê ở đâu dạ em quê Hậu Giang chị ồ ngày xưa trung tỉnh bây giờ tách ra à, hỏi kỹ công việc bằng nữ một chút xíu à, một năm nay vậy là mình mình trực tiếp ờ, đỡ đẻ luôn đúng không em dạ đúng rồi ạ à. bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường đại học y dược cần thơ luôn wow giỏi quá ta ủa vậy là thời gian mình ờ, phân bổ được cho hai bên luôn hả dạ đúng rồi ạ à. ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện à, buổi chiều có tiết dạy thì dạy còn buổi tối thì có lịch trực thì trực à. dạ bên kia cũng bác sĩ thấy sao dạ cũng hợp anh hợp đúng không dạ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào bạn à, bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi cho nên thì à, sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng kiếm người vợ lo cho ba mẹ đó dạ một phần thôi anh dạ rồi mình trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua được ờ, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi một thôi dạ kéo lâu dài không bạn cũng được ờ, một năm một năm vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không còn ờ, bạn nữ thì sao mình có bao nhiêu mối tình rồi à, dạ em cũng có một mối tình à. cũng hồi đi học luôn hả dạ đúng rồi hồi em học năm cuối đại học bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa Dạ rồi, nên ờ, khi mà em còn học thì bạn nó đã đi làm rồi mà làm ở ờ, Sài Gòn Nên hai người ở hai nơi rồi ờ, cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều sao mặt cách lòng, dạ. tay luôn Dạ Ồ, hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, mai đeo đuổi mình sao? Dạ, à, thứ nhất là tại vì à, môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy nữa chi môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi thì cũng là các ừ, em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các à, thầy cô anh chị thì cũng có gia đình rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. <laughs> ưu điểm với khuyết điểm của mình à, mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng ừ. em thích lắng nghe người ta nói chuyện tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn nhưng đó lại lại là nhược điểm của mình đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói à, đôi khi mình không bày tỏ không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra ta không hiểu được mình dạ đúng rồi nó giống em đó anh sao bạn trai em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói vậy hai người nghe không là ai nói <laughs> bạn từng là giảng viên đại học đúng không dạ hiện tại thì em đang học lên lên thạc sĩ dạ thạc sĩ xong tiến sĩ Nó em cũng dự định thôi anh dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp ủa giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông à, trước đó thôi chị còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị à ủa sao tự dạy từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông tại hồi xưa em dạy ở sài gòn á xong rồi nhà em không có ai hết rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi cho nó gần rồi em à, về quê. à dạ. Thế về quê thì họ họ dạy xuống cấp <laughs> mình có điểm mạnh điểm yếu gì vậy bạn em có thể uh, chơi thể thao uh, biết lắng nghe nói chung là giao tiếp tốt kỹ tính và điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào à, bạn em thì cao khoảng chừng mét sáu trở lên cân đối có phải làm dâu không cũng không cần đâu chị ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì à, ai ở với với ba mẹ rồi ai chăm thì sóc ba nếu mẹ? vậy em phải đi ờ, đi về thường xuyên có có chuẩn bị gì để đám cưới chưa dạ có rồi hết rồi chị nhà cửa gì có chưa thì về thì ở với ba mẹ <laughs> mới nói không làm dâu các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ ở dơ bác sĩ làm có chứ. hai căn hai cần dặn mình này ít nói không nói chuyện bác sĩ em không cũng, có nói không em có nói nhiều em đâu. cũng ít nói lắm rồi ok để coi coi sao bác sĩ làm dâu được không à, đi học không là biết làm việc nhà không Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không không bảo đảm. <laughs> nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào dạ, con. Dạ con chào chú. Chú, <laughs> chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Thấy cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Một làm hậu đối đấy. Nhớ nha ok nha dạ. <laughs> mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn bạn trai không đối với em thì ờ, yêu thì sẽ có một số nguyên tắc rồi nguyên tắc nè nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè dạ thứ nhất là phải phải năm t tôn trọng phải thành thật phải tin tưởng phải thông cảm à, rồi phải thẳng thắn cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5 t đó thì đương nhiên là em không thích rồi bạn ờ, bạn đảm bảo được mấy t dạ chắc có thể là hết năm luôn á chị phải không em thẳng thắn lắm chị à, bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm thầy giáo có đồng ý không dạ cái đó không sao chị đó là làm nhiệm vụ chị ơi đang đêm đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là phải ờ, vấn đề gì không dạ không bất quá thì em em em chở bạn nữ đi ờ, vô bệnh viện đó chị ở nhà rồi bạn ờ, phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh quyền linh dạy nấu ăn cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó <laughs> được rồi thôi vậy cũng được đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha hôm nay à, bác sĩ có đi à, mình đi có người nhà mình đi theo không đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình bạn trai có đi vai không dạ, em đi với hai chị với em út em thấy à, em gái này cũng hiền mà vui vẻ với nói chuyện đồ em em thấy em thích dạ. chị thấy em hiền chị thích em rồi đó còn em không biết có tem chị hay không rồi chị rồi bây giờ mình cho bác sĩ với à, chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha kéo màn lên các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện bắt đầu chào dạ, dạ em cảm ơn Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ à. Anh có nhận xét gì về em không ạ? À? Em thì dễ thương, quá dễ thương Dạ rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh ờ, xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh ờ, thích gia đình có bao nhiêu con ạ? À? Tại đi làm em, cho nên hai con đủ rồi. <laughs> em thì thích ờ, một lần sinh đầu mình sinh một đứa thôi, lần thứ hai thích sinh đôi. Ừ. <laughs> Thế thì được ba đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Tại lần thứ hai mình ngẫu nhiên mà Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay Nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra Cho nên là à, em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng Và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết à, Quan trọng do đó mà quan trọng điều cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều Nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối em có hay ghen không à. ghen thì ai cũng có tố chất đó, đó trong người hết à. nhưng mà mình thấy ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó cái đó là tùy thuộc vào ở ờ, suy nghĩ và lý trí của anh thôi tiền bạc ai giữ cái đó là em nghĩ chắc ờ, bà xã giữ chị tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó <laughs> bây giờ mỗi người là nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội à dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai nhưng mà người ta cũng có thể đó nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời và nó đến trong ngày hôm nay đấy bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi em mà đọc thơ đi anh ơi rồi, à, đọc, đọc thơ luôn. cũng được rồi hai đứa ngồi cạnh nhau à, sao cách xa muôn thước dù cách xa muôn thước sao không ai nói trước lời tỏ tình trái tim dẫu biết rằng yêu em là gian khó thì chân thành vẫn mãi không phai gian nan anh quyết tâm xóa bỏ cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em thử làm bài thơ lại liền ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm cũng suông chị đâu có mà nó giật giật giật quá đọc thơ mà nó không có nó tình cảm giật quá bạn nữ đọc bài thơ đi à, hát tặng bạn nam một bài rồi Gọi tên của anh là nắng Để em đừng làm mây trắng Bên anh quân quyết mây chẳng rơi và khi gọi anh là mưa chẳng thể còn lại được nữa anh mang ấm áp đi xa và để giờ mình em lại bơ vơ lạt bao giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa xôi màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi dạ em xin hát ạ nào chúng ta chuẩn bị à, tiến hành tay à, vào đây bấm nha. nút hay là không bấm nút trò chuyện đã qua hiểu nhau cũng một phần và bây giờ đến quyết định ba tiếng đếm bắt đầu một hai ba hết thời gian rồi, hai bạn chúc mừng hai bạn nhé từ ở như miền tây lên đây cũng là một cái duyên rồi hy vọng rằng cái nợ nó cũng sẽ đến gần nha duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn